thì cho biết anh chị ạ à, thì à, mong muốn của bạn là mệnh lệnh của tôi bao nhiêu trong số các anh chị chúng ta từng xem qua bộ phim là Aladdin và cây đèn thần rồi bao nhiêu trong số các anh chị đã từng xem qua bộ phim Aladdin và cây đèn thần rồi thì comment xuống bên dưới là rồi câu chuyện này kể về một cái chàng trai nghèo tên là Aladdin chàng trai này vô tình thì uh, à, lượm được cây đèn thần và cây đèn thần này có một cái vị thần tên đèn thì hình đèn này thì sao hả các anh chị hình đèn này cho Aladdin 3 cái điều ước bất kỳ điều gì anh xin tôi cũng sẽ cung cấp và tôi sẽ làm sao ạ sẽ đáp ứng cái nguyện vọng các anh chị và điều gì xảy ra nếu như chúng ta cũng đều sở hữu được một cây đèn thành vậy các anh chị các anh chị có muốn không ạ à? các anh chị muốn thì comment xuống bên nữa là muốn rồi chìa bạn hoài muốn chị minh hòa muốn rất là tốt thì uh, cái đèn thần đó anh chị khi mà chúng ta yêu cầu bất kỳ điều gì nếu như chúng ta yêu cầu đúng thì nó sẽ không phản kháng lại đâu anh chị và nó sẽ cung cấp cho đáp ứng cho chúng ta những ước mơ của mình và nó sẽ say yes and more có nghĩa là nó sẽ cho thêm những cái điều mà chúng ta mong muốn vượt ngoài sự mong đợi của chúng ta nếu như chúng ta biết cách ứng dụng áp dụng được cái luật hấp dẫn vào trong trong cuộc sống của mình để thu hút tiền bạc mối quan hệ sự nghiệp, công việc và sức khỏe của chúng ta. Rồi, tuy nhiên có rất nhiều người đã từng học qua luật hấp dẫn hoặc là cố gắng ứng dụng cái luật hấp dẫn này nhưng họ lại ứng dụng sai và điều gì xảy ra với các anh chị? Họ bị mâu thuẫn trong niềm tin và logic. Đây là một trong những cái sai lầm chủ yếu của rất nhiều người. Có nghĩa trong lòng của họ mong muốn, muốn rằng tôi muốn rằng trong cuối năm nay tôi sẽ có một tỷ hoặc là trong vòng 2 năm nữa tôi sẽ có được một căn nhà biệt thự hoặc là sang năm sau tôi sẽ có một chiếc xe hơi có nghĩa là trong lòng của họ họ có một cái niềm tin và họ có một cái khát khao mong muốn điều đó nhưng trong logic của họ trong suy nghĩ của họ thì họ lại ngờ vực cái điều đó liệu làm sao mình có thể làm được cái điều đó đây bây giờ làm làm gì có nguồn lực để làm cái điều đó và họ bắt đầu mâu thuẫn nội tâm với chính họ và điều đó cản trở cái lực hút của sự hấp dẫn không biết là ở đây có anh chị nào chúng ta đang bị cái vấn đề đó không ghi ra mục tiêu ghi ra mong muốn rất nhiều khát khao rất nhiều nhưng mà trong tâm mình trong chính cái tiềm thức của mình lại hoài nghi về chính cái năng lực bản thân mình rằng mình không thể làm được điều đó nếu các anh chị đang mắc phải cái cái sai lầm này thì comment xuống bên dưới là tôi đi ạ à. các anh chị hãy comment xuống bên dưới là tôi để chúng ta xác nhận với mình chúng ta làm sao ạ à? chúng ta ý thức được rằng mình đang có cái vấn đề đó để làm sao ạ à? để mình điều chỉnh có đúng không các anh chị rồi có rất nhiều người ứng dụng nhưng mà làm sao không ra được kết quả là một năm hai năm ba năm nhưng mà cái kết quả mà mình mong muốn mình không thu hút nó được đến trong cuộc đời không biết là các anh chị nào chúng ta đang gặp cái vấn đề này hay không nếu có thì đánh xuống dưới là số 2 thứ ba là sao anh chị chúng ta đặt ra mục tiêu là đến cuối năm trong vòng 6 tháng nữa chúng ta sẽ đạt mục tiêu này nhưng mãi đến 2 năm sau 3 năm sau thì cái kết quả nó mới tới và nó tới rất là chậm không biết là các anh chị là đang có đang gặp vấn đề này không nếu có thì comment xuống dưới là số qua và cách làm thế nào để mình có thể thu hút được nguồn lực thu hút được cái kết quả những cái điều mong muốn của mình nó đến nhanh hơn nó đến đúng giờ thì trong chương trình này Tiên sẽ chia sẻ cho các anh chị những cái bí mật và thứ tư là sao các anh chị chúng ta thấy cơ hội đó chúng ta chờ đón cái cơ hội đó nhưng mà vô tình cái cơ hội nó lướt qua và chúng ta không kịp nắm bắt để đạt được điều mà chúng ta mong muốn thứ năm là đôi khi chúng ta lại thu hút cái điều trái ngược có nghĩa là sao anh chị tôi không có muốn lấy một cái người chồng hút thuốc lá cờ bạc rượu chè trai gái thì vô tình các anh chị ạ à, mình đưa ra những cái tuyên bố như vậy thì mình lại hút đúng cái người đó đến với mình mình không muốn nhưng mà mình lại hút đúng cái đối tượng đó thành ra là mình đang hút sai đối tượng trái ngược hoàn toàn với những điều mình mong muốn rồi vậy tại sao chúng ta cần phải nắm được cái quy luật hấp dẫn này đây các anh chị khi mà chúng ta khao khát một cái điều gì đủ lớn thì vũ trụ này sẽ hợp lực lại để giúp cho chúng ta đạt được cái điều đó và khi mà chúng ta ứng dụng được cái luật hấp dẫn được anh chị ạ à, chúng ta sẽ trở thành cái người mà chúng ta thường xuyên suy nghĩ tới ví dụ như chúng ta muốn trở thành giám đốc chúng ta muốn trở thành doanh nhân chúng ta muốn trở thành một cái người vĩ đại một cái người tuyệt vời một người thành công khiến cho người khác phải ngưỡng mộ mình thì sao ạ à? khi mình áp dụng được cái luật hấp dẫn này rồi thì mình sẽ trở thành chính xác cái người mà mình thường suy nghĩ tới mình đang hút cái người đó cái nhân dạng đó tới trong cuộc đời của mình thứ ba là gì các anh chị điều gì sẽ xảy ra nếu như mọi mong ước của mình sẽ trở thành hiện thực chỉ đơn giản bằng việc là mình nắm được cái quy luật luật hấp dẫn và sao anh chị mình hoàn toàn có thể thu hút được sức khỏe những mối quan hệ chất lượng và tiền bạc theo đúng những cái yêu cầu của mình khi mình đặt hàng lên trên vũ dụng và sau đó muốn được ship những món quà đó về cho mình bao nhiêu trong số các anh chị mong muốn cái điều này thì comment xuống bên dưới là mờ mờ đi à bao nhiêu trong số các anh chị rất là mong muốn thì comment xuống là rmm đi à thì khi xem ra các anh chị chúng ta có rồi gmm rất là phương nhi rồi lê thị thu hiền rất là nhiều các anh chị rmm rất là mong muốn nắm được cái luật hấp dẫn rất là tuyệt vời và nếu như các anh chị đã làm sao ạ à, khao khát mong cầu thì Kim sẽ chia sẻ cho các anh chị những cái bí quyết về luật hấp dẫn